tất cả các bạn ai cũng có thể là làm được bài mồi này rất là đơn giản thôi à các bạn đã thấy video này hay các bạn nhớ cho mình xin một like và đừng quên chia sẻ bài mồi này với lại à, tất cả mọi người nha các bạn cùng nhau xem và cùng nhau à, tham khảo rồi bây giờ xin mời à, tất, cả tất cả các bạn à, cùng nói xem mình làm mồi nha các bạn đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình à, một cái à, cái thao nước như thế này nha các bạn đó đây là bột cốt dừa nè đó, các bạn đổ vô cho mình các bạn quậy cho nó đều ra quậy cho cái bột này chúng ta nó tan ra nha các bạn cho đều ra sao đó các bạn nếu ăn bên để mình làm mình trộn của đằng tiếp tiếp theo nha các bạn đây là cám cá nha các bạn cắm cá là hàng là viên nè cắm lại mà cho cá ăn nè đó, đó là viên như thế này nè đó đây chỗ mình thì nó không có bán cái loại mà cắm cá mà cho cá trang mình à, sẽ làm cho bạn cách lại cắm cá này nha các bạn cắm cho cá kiểm nha đấy hay là cắm cá nha các bạn đó ok đây cám này nó rất là là cứng nha là các bạn lấy cái bột cốt dừa nè các bạn đổ vô cho mình cho nó nở ra nha các bạn nở ra là ok đó cho nó nở ra đều lên các bạn để khoảng ở chừng à, ít cho nó nở ra là ok nha các bạn đây các bạn cái à, cắm cáo ta đang nở ra từ từ à, thành phần tiếp theo đó chính là cắm gà con nha các bạn đây các bạn chỉ mì mì mì mình à, gần hai lạng cắm gà con thôi một lần rưỡi nha các bạn để cho ta tặng à, độ tanh nhẹ nha đó. các bạn à, đổ vô trong đây cho mình luôn các bạn trộn đều lên đó bóp đều ra cho mình bắp thật là đều ra là ok nha các bạn mồ này các bạn làm xong rồi các bạn ngủ khoảng chừng 4 à, tiếng 3-4 tiếng gì đó xong các bạn đem đi câu nha rất ok với lại cá cha sông hồ nha các bạn nhạy nhất là cá cha sông nha các bạn nào thích câu sông bài mồi này rất hiệu quả với các loại các bạn nha các bạn rất thích hợp cho chúng ta câu cá cha sông mồi ta rất là dẻo có độ dính rất là cao thích hợp cho ông ta câu cá sông nha các bạn mùa ông ta lên mùi rất là tanh hăng tanh thơm mùi sữa thì các bạn cũng biết là cá cha nó thích ăn mùi à, tanh sữa nha các bạn hăng hăng nặng rất là thích nha thành phần tiếp theo đó chính là phô mai các bạn chuẩn bị cho mình một lát phô mai như thế này nha một hai lát việc càng tốt các bạn phô mai này các bạn bị mình hai lát càng tốt nha mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm hai lát phô mai nha các bạn đây là một lát nè đây là lát thứ hai nha các bạn tại mồi này chúng ta rất là đơn giản rất rất hiệu quả với lại câu cá cha sông mà lại rẻ tiền đó hai lát thôi ok các bạn bóp đều ra cho mình nha tất thật là đều thật là dẻo là ok nha các bạn các bạn làm xong rồi các bạn bỏ vô cái bịch bóng á bạn buộc kính lại hai ba tiếng sau gì đó các bạn để bị câu rất ok và hiệu quả nha các bạn thích hợp cho chúng ta câu cá câu cá cá tra sông hoặc là câu cá cá tra hồ nha xong với là hồ rất thích ăn về mùa này của mình nha các bạn các bạn làm các bạn câu thử nha các bạn rất là hiệu quả nha đó thấy không mồi rất dính luôn nè dính rất dẻo luôn dính này là dính bở nha các bạn chứ không phải là dính chắc luôn nha dính mềm khi con cá nó vô sẽ rất là dễ dính nha các bạn đây là sữa chua nè đó các bạn cho mình một ít sữa chua vào đây thôi không cần phải cho nhiều nha các bạn một ít thôi để cho chúng ta tăng tăng thêm độ chua lên men nhanh để các bạn câu cá được hiệu quả hơn các bạn gấp đều ra cho mình đó. À, hồi nãy mình có chạy ra mình mua bánh mì nhưng mà người ta hết bán rồi đúng ra là các bạn cắt bánh mì ra mà móc vô lưỡi câu á cắt nhỏ nhỏ nhỏ bằng ngón tay nè ngón tay thôi nè móc lưỡi câu á bóp mà mồi ở ngoài câu cá tra xong rất là ok và hiệu quả cho các bạn thành phần cuối cùng đó chính là bơ nha bơ tường an bằng mình đã khoảng hai đóng tay bơ tường an rồi là ok đây một lóng nè hai lóng ok như bơ là ok rồi các bạn à, à ăn quả đều lên cho mình bóp thật là đều thật là dẻo tay nha các bạn cho màu chúng ta nó nó là nó đều hết ra có độ dẻo nha các bạn chúng ta câu cá sẽ được ok hiệu quả hơn bọn ta rất là dính dẻo nha các bạn Đó. Yeah. Đó, vậy là xong rồi mồi câu câu cá chai xong của chúng ta rồi sông hồ đấy nè rất ok luôn đây các bạn hiện tại là mình đang có cái lưỡi lưỡi câu số 16 nè đó 15 16 gì đó đây câu rất là to rất, rất là khủng luôn nè đó, để chúng ta câu cá cha để được, được ok hơn đó đây các bạn lấy mồi nè các bạn bóp vào trong lưới câu cho mình Đấy. bóp vào trong lưới câu cho mình đó mồi ta dính rất là cao rất là dẻo luôn đấy thì thật là ok rồi các bạn ạ à. bóp hết uh, 6 lưỡi cho mình luôn nha các bạn mà có chỗ nào các bạn nào mà có chùm nho thì ok mình thì mình không có xài cái chùm nho mình sẽ hướng dẫn cho các bạn à, móc mồi vô trong cái lăng xe thôi là cũng à, chùm nho cục tương tự như vậy nha các bạn Cái đơn giản các bạn Vậy là xài xong mày mồi câu con cá chai xong của mình rồi đó Đơn giản Hiệu quả Dễ làm Không tốn kém nha các bạn Ít tốn kém nha các bạn nên nhớ đó các bạn à, mua bánh mì cho mình nha để, để gắn móc vô trong lưỡi câu nè khi chúng ta câu cá tra sẽ ok hơn mình thì nãy mình chạy ra rồi mình mua rồi mà không có cái uh, bánh mì nên mình sẽ làm vậy luôn đó phần là sau này bằng lấy một ít mồi nè để tạo ra một mùi nhữ nha các bạn để nhữ cá nó ăn nhanh hơn nhiều hơn Đồng phần để giữ cho ta mồi ta được im hơn được lâu hơn về độ dụ cá đến nhanh hơn các bạn đó như vậy là xong xong mồi câu cá cho xong chúng ta nè các bạn dạ, đơn giản các bạn đó vậy đó vậy có những kỳ có bao nhiêu thôi các bạn bị mình một cái bịch bóng như thế này nè đó, các bạn bỏ mùi vô đó các bạn bỏ mùi vô bỏ mồi của chúng ta vô đó vậy dạ, là ok nè các bạn nè đó các bạn buộc cánh lại cho mình 2 đến 3 tiếng sau kính nhà nó buộc cho nó căng căng lên các bạn cho nó căng cái bịch lên 2 3 tiếng sau các bạn đem câu cho các bạn bán sau là bạn đem câu được rồi đó ok vậy ok ba mẹ mộ mình đây là hết cho các bạn các bạn đã xem video này của mình nha các bạn thấy video này của mình từ hay hãy uh, cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video này với lại tất cả mọi người cùng xem nha các bạn mình luôn luôn ra những mồi mới những mồi hay cho tất cả các bạn các anh em cùng xem và cùng tham khảo nha các bạn xin mời các bạn hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nha xin chào nha và mình cũng xin chúc cho tất cả các bạn những ai đang đón xem kênh của mình lên được thật nhiều cá nha các bạn xin chào và hẹn gặp lại Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau.